Xin chào bà con đến với kênh Trạm giống chú hay hồi Thì à, cũng lâu rồi em chưa có làm clip nào để chia sẻ cho bà con Thì hôm nay em xin à, quay clip để chia sẻ cho bà con cái quy trình nuôi ốc trên bể bạc Thì à, hôm nay bà con thấy không à, bèo tay tượng ở trong bể bạc của em đã bị úa vàng và bị sâu ăn rất là nhiều ha thì cái con này tầm khoảng 2 tháng nay rồi em không có xịt thuốc vũ gì hết á nên à, sâu ăn rất là nhiều bởi này là bởi ốc bua đen nha bà con thì à, hôm nay em sẽ chia sẻ cho bà con cái loại thuốc mà trừ sâu sinh học mà trong quá trình mình nuôi con ốc á, thì mình xịt sâu thì không ảnh hưởng đến con ốc còn à, bởi đây là bởi ốc lát thì nó cũng bị sâu ăn nhưng mà uh, rất là ít thì em vẫn ờ, xịt dưỡng nó luôn để cho bèo nó không ờ, đề phòng sâu nó ăn nhiều quá thì trước tiên em xin ờ, cảm ơn bà con rất là nhiều đã theo dõi kênh và ủng hộ kênh thì cũng là cái nguồn động lực để cho em ra những clip mà để chia sẻ cho bà con để cho bà con nuôi cho con ốc trên bể bạc cho nó thành công thì con ốc nó đây là ốc ờ, lát nha bà con thì ốc lát á, thì cái cái nó sẽ lớn ờ, chậm hơn cái con ốc bu đen nhưng mà nó sức sống nó nó cao hơn nha bà con cái ờ, về cái mòn đít thì nó vẫn có mòn nhưng mà nó sẽ mòn ít hơn là con ốc bu đen thì cái vấn đề mòn đít đó, thì cũng có rất nhiều bà con là thắc mắc hỏi là mình nên xử lý như thế nào mà con ốc nó đã bị màu đít thì à, clip tiếp theo em sẽ chia sẻ cho bà con để à, à, giúp cho bà con khắc phục được cái tình trạng con ốc đã bị màu đít thì giúp cho con ốc nó tái tạo vỏ lại thì con ốc mình nó sẽ không bị mòn đít và nó, ốc nó sẽ mau lớn chứ mà con ốc mà nó bị mòn đít rồi á mòn đít nặng thì con ốc nó sẽ không lớn chậm lớn á bà con thì đây là cái loại thuốc mà em sẽ chia sẻ cho bà con là trừ sâu khi mà trong quá trình mình nuôi con ốc luôn tức là chai thuốc ờ, trừ sâu sinh học là nem nano ha thì à, chai thuốc này à, chỉ có là 250ml thôi bà con nhưng mà mình sử dụng cũng khá lâu á thì cái à, bể bạc của em á thì mỗi bể chỉ có 18 mét vuông à thì em sử dụng cái chai thuốc này thì mỗi lần sử dụng là tầm khoảng 2 ờ, đến 5 ml nè à cho nên là sử dụng nó rất là lâu luôn thì đâu phải mà mình à, xịt mỗi ngày đâu thì khi nào mà sâu à, nó ăn nhiều quá bèo mình nó muốn à, tàn rủi luôn á thì mình cứ ba ngày mình xịt này để cho bèo nó xanh tốt lại còn bình thường thì cỡ cỡ từng lễ 10 ngày á, mình xịt lần để dưỡng cho cây nó xanh tốt thì em sẽ sử dụng ờ, cái bình này là ờ, một lít rưỡi thì em ờ, sử dụng chỉ có bao nhiêu đầy thuốc à thì mỗi mỗi bể em sẽ sử dụng một lít rưỡi em xịt thì nó đã xịt đều hết bể rồi cho nên là cái liều lượng thuốc mình sử dụng rất là ít cho nên là ít cũng rất ít tốn kém cho nên bà con cứ sử dụng loại thuốc này mà xịt nó hiệu quả và an toàn cho con ốc nữa thì giá thành của nó thì uh, nó tầm khoảng là một, một trăm mấy à bà con tùy theo chỗ bán thì bà con lưu ý khi mà bà con xịt đó nhớ cho cái hạt nước ờ, từ ở trên nó rơi xuống chứ đừng có xịt ờ, trực tiếp vào cái lá bèo ha thuốc nó sẽ không bám được trên lá bèo thì sâu nó không chết thì à, bà con cứ à, xịt đều hết ha rồi à, nếu mà trường hợp mà bèo của bà con mà bị sâu ăn nhiều quá giống như bên em vậy nè thì bà con cứ ba ngày bà con cứ xịt một lần còn mà bèo mình đang xanh tốt thì bà con cứ 7 đến 10 ngày thì bà con cứ xịt dưỡng một lần thì clip trước em có chia sẻ cho bà con cái loại thuốc mà xịt sâu ăn bèo á là cái hiệu Vimatot thì à, bà con nên à, nhớ là mình chỉ sử dụng à, trước khi thả giống thôi còn trong quá trình mình nuôi á, thì mình không nên sử dụng cái loại thuốc đó nha bà con thì em xin nhắc lại cho bà con nhớ thì cũng có nhiều bà con hỏi là mình sử dụng cái thuốc tím thay cho cái thuốc iodine được không thì cái loại thuốc sát khuẩn em có chia sẻ cho bà con á thì cái thuốc tím mình sử dụng vẫn được nhưng mà bà con lưu ý là nên cái liều lượng cho nó thích hợp tím nó nó nguy hiểm hơn là cái iotin khi mà nó bị ờ, quá liều á con ốc mình nó sẽ bị sốc á nó sẽ bị sốc bị đơ ra luôn nằm nghiêng luôn á thì ờ, bà con ờ, lưu ý thì em khuyên bà con nên sử dụng iotin cho nó an toàn còn cái thuốc tím thì mình nên à, sử dụng cái trước khi là mình thả giống á, là mình sát khuẩn cái nguồn nước á nó tốt hơn thì clip này em xin chia sẻ cho bà con đến đây thôi em xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi bà con nhớ đăng ký kênh trạm giống chú ấy hồi để à, theo dõi những clip tiếp theo em sẽ chia sẻ cho bà con quy trình nướng ốc trên mấy bạn thì nó còn à, rất là nhiều phần em sẽ chia sẻ hết cho bà con để bà con à, nắm rõ để nuôi ốc cho nó thành công bà con nhớ chia sẻ clip và cho em xin một like xin cảm ơn bà con rất nhiều